ở bên kia hình như nó có cái tiệm bánh kìa để qua bên đó ăn mới được ê để qua thôi ê để qua bên đây kiếm coi có cái gì ăn không ta để xem coi à, có cái món bánh gì ngon không nhỉ. ủa sao mà cái tiệm gì đâu mà nhìn chén phèo vậy không có tí cái bánh nào ngon ngon á chị trời là trời ôi trời ơi đồ ăn ở đây chén phèo à không có món gì ngon hết ê đói bụng quá không biết có gì ăn à. ờ, cái gì kia một cái bánh kem wow Ôi ăn hết cái bánh kem này xong đi tập chạy bộ thêm nữa là hợp lý luôn đó Trời để thử coi thử ăn thử miếng coi nhầm, nhầm, nhầm. Nhầm, nhầm. Trời ơi nuốt một lần hết cái bánh kem luôn ngon quá trời quá đất à, Ủa mà khoan từ Ôi, ôi, Trời sao mà tự nhiên tự nhiên thấy thấy nó đau bụng quá ta ủa khoan tự cái bánh kem này cái bánh kem này nó có gì ở trong mà sao tự nhiên thấy đau bụng vậy à, à, à, à, trời ơi chết tôi rồi kiểu này là phải đi gặp bác sĩ thôi chứ bây giờ chịu không nổi nữa à, à, Cứu tôi với A few moments later Ê, Trời ơi chán quá trời quá đất luôn á mấy bạn ơi Thiệt luôn á ngày à. hôm nay nè mình Ủa, Trời ơi dạ? đất như vậy con heo rồi Ông bỏ tôi đi mình vậy đó hả Trời ơi cái bà này thiệt luôn á ăn cho nhiều rồi mập như heo vậy á Cho nên là cái cọng dây nó còn đứt nữa mà Đưa đưa đưa tôi lại cọng dây coi nhanh lên trời ơi, ơi con heo Đức là do nó mập chứ tự nhiên liên quan gì tôi mập nội Do Sammy mập quá đó Được rồi bây giờ mình lấy lấy con heo lại nè Trời ơi có con heo này Con heo chạy đâu Giờ con heo tính bỏ trốn nữa bạn ơi Rồi Sam leo lại đi Rồi ok bạn ơi hey chén ghê luôn bạn Ngày hôm nay á, mình đem hai cái chiếc siêu xe này nè Để chở Sammy đi ăn ờ, KFC cùng với mình Nhưng mà chán ghê luôn hiểu sao ngày hôm nay tự nhiên KFC đóng cửa Thế là bây giờ mình với Sam phải qua bên nhà của Sim để mua đồ ăn ăn Mà đồ ăn của Sim nấu dở ẹt à Ai, chán ăn qua Đồ xem ngon mà không nói gì kỳ vậy trời ơi thôi đi con, chỗ nào mà ngon trời ơi Tôi nói thiệt Ôi Ủa Ủa sao sao sao sao Ủa hình như có ai đó bị ngất xỉu kìa đúng không Ủa Ừ như có ai nằm xà ai tự nhiên đứng nằm đây phơi nắng chi vậy à, Rồi Ờ à, anh anh gì ơi anh anh gì ơi anh anh bị sao vậy ủa ủa sam ơi sao người này nằm im rồi ờ. ai biết ê của họ bị cái gì kìa trời cứu người ta đi phong ơi hô hấp nhân dạ dạ tôi tôi đâu có biết người ta là ai đâu mà ủa, mà khoe tự ủa nhìn quen quen ta ui hình như cái này là khứa áo xanh nè đúng không trời ơi ủa xanh sao khứa xanh nằm đây ai mà biết được chắc là do là bị cái gì trúng gió nè hay là sao nè Ủa, mà khoan từ bị ngất xỉu ở trước nhà của simi rồi xong luôn hiểu rồi cái này là do là ăn đồ ăn của simi nấu xong ngất xỉu nè cái bà sim này bà hay gọi là nấu đồ ăn á bạn mà bà hay bỏ tùm lum la thứ vô là ăn xong rồi bị ngộ độc thực nè đó trời gì ơi mà nghe vậy ê bây giờ mà bây giờ gì bây giờ làm sao mà giúp người ta đi chứ người ta nằm, nằm đây làm sao đi trời Trời ơi, tôi cũng đâu biết đâu bây giờ À, được rồi, tôi tôi tôi có cái này hay nè, từ từ để xíu May quá, hồi sáng nay tôi có mang theo mấy cái cục thu nhỏ nè Bây giờ mình chỉ cần sử dụng cái này Mình thu nhỏ mình lại, sau đó mình chui vô bụng của khứa áo xanh Rồi mình lấy cái miếng bánh mà ở trong bụng của khứa áo xanh ra ngoài là được Khứa áo xanh sẽ tỉnh dậy, trời ơi, chứ không thôi là nguy hiểm lắm á, hiểu không? Ờ, ờ, ờ, hay á, tôi nghĩ hay á Trời ơi, trời giúp khứa áo xanh đi, cái kiểu này khứa áo xanh chắc đi nhìn cái mặt xanh lè xanh lét như con bò chét kìa trời ơi tôi tôi cũng thấy sợ với bộ rồi để tôi thu nhỏ này. ấy rồi sao thu nhỏ đi Ý da, rồi, ok ok chui vô chui vô ờ à, nhưng mà khoan từ sao khứa khanh dạ. khứa khanh vẫn vẫn còn mình bọn mình vẫn chưa nhỏ lắm cho nên vẫn chưa chui vô ờ. được ok từ từ tôi còn cục khác đây là có cái cục này nè đây đây đây có cái cục này nè đây dùng đây dùng đây đây bây giờ dùng qua cái cục này nó sẽ nhỏ hơn hui rồi nhỏ xíu luôn rồi sam ơi wow, trời ơi nhỏ như con cú chia kìa ơi ơi sao ơi bọn mình đi nhanh nhanh đi con heo nó đang nhìn <laughs> tôi còn có khi nào tiếng nữa nó qua đang ờ, ờ, nhìn ờ, tôi luôn đúng rồi phòng ơi nó tự mình đồ ăn cái phòng ơi nhanh nhanh nhanh nhanh tôi gái chui vô miệng chui vô miệng khứa xanh nè trời ơi khứa chui xanh miệng nè. trời ơi cắm cái mặt xuống dưới đất luôn rồi sao ơi chui vô lên sao thở có được rồi vô nè một hai ba vô trời ơi wow. ôi trời chui vô luôn kìa bạn ơi rồi tông gai tới lượt mình hay da ui ui ui trời ơi bạn ơi bụng mình đang ở trong cái miệng của khứa áo xanh nè trời ơi còn bên trong kia hình như là cái bụng kìa rồi sao mi ờ. bụng mình chui vô kia đi nhanh lên một hai ba hay da oh my god đầu cái trời ơi đây là ở trong bụng của khứa ủa khoan từ ủa gì kỳ vậy rõ ràng là mình chui vô bụng khứa áo xanh này mà sao giờ mình vẫn còn ở ngoài đây ủa gì kỳ vậy ừ. ủa cái gì cái gì Ủa? ông nội ông nhìn nhầm nhầm rồi đây là cơ thể gấu xanh bên trong nè Ồ, trời ơi bạn ơi bạn nhìn nè đây chính là cơ thể của khứa áo xanh nè các bạn trời ơi còn cái này là cái cái cái bụng của khứa áo xanh nè các bạn bạn coi nè ở bên kia bạn thấy cái đỏ đỏ bên kia là dông cái này là trái tim á bạn ơi bên này là trái tim của khứa áo xanh nè bên này á cái nâu nâu này là gan của khứa áo xanh nè còn bên này là ruột trời ơi cái gì mà ghê vậy gớm quá à. em mà ông thấy cái gì không trên cái sườn sườn của khứa áo xanh có cái chất nhờn màu xanh kìa oh. yêu như ăn cái gì mà dính dính đâu thấy ghê vậy ừ đúng rồi nè bạn ơi bạn nhìn nè ở trên xương của khứa áo xanh nó có mấy cái cục màu xanh gì nè ui à tôi biết rồi cái này là chất độc quá sam ơi wow bây giờ mình làm sao làm sao làm sao đây làm trời sao ơi ăn bánh do mèo simi nấu xong cái bị dính độc luôn bạn ơi à, bởi vậy may quá nãy à, tôi không ăn bánh của mèo simi nấu trời ơi may ghê à, bà cũng thấy may không sam ui tôi thấy may dễ sợ luôn biết sim nấu cái kiểu gì mà ăn người ta ngộ độc trời mà ơi chất, mà, trời ơi, chất nhơn đây luôn bởi vậy các bạn các bạn nên nhớ là không có được ăn đồ ăn bậy bạ nha và phải nhớ là ăn chín uống sôi nha các bạn trời trời trời bây giờ mình thử nhảy xuống nè huy ok hiện dưới huy Ôi trời ơi, đau quá trời ơi đất Ui Sam ơi, nhìn kìa Ở trong bụng của dạ. khứa áo xanh nó có cái lốc xoáy gì kìa Ủa? Trời trời trời, bụng, bụng, bụng có khứa áo xanh lốc xoáy trong luôn à hay vậy Trời cái gì ờ, ghê vậy Đúng ôi, ôi, đúng người không bình thường vậy, vậy chắc là bây giờ là mình chui vô trong đó là mình sẽ vào trong bụng của khứa xanh thật sự á Sam Bây giờ mình đi vô đó đi Đi, đi chuẩn bị nè Ủa, Sam ơi, xong mà nè, còn xanh xanh nhận nhận chất luôn Trời ơi Mấy cái chất màu xanh này á Từ từ đi Bây giờ mình phải chui vô trong Để mình coi bên trong có gì bí ẩn ở bên trong nè Đi theo tôi nhanh lên Một Hai, Ba Ui Vô à, Ui Ui à, gì vậy Ai vậy nè Ủa Ui Ủa tôi thấy Nhìn đâu đây Ui Trời trời trời trời Cái gì đây cái gì đây Khứa áo xanh bộ cạp Trời trời trời Ai sao bên cứu tôi là là virus khứa áo xanh không ơi Cái gì mà ghê trời, trời ơi, ơi. mình xích ra quá mấy bạn ơi mấy bạn nhìn nè ở bên đây quá trời khứa áo xanh gọi là xanh lè xanh lét luôn bạn ơi ủa cái này là xanh lá cây mà vậy vậy có nghĩa đây chính là virus khứa, khứa áo xanh nè Ồ. Ôi ghê quá à. Ê Phong bây giờ làm sao Phong? Từ bây giờ á, Sam coi, Sam coi có gì đi đi để mình dùng Đặt được không? Tôi tôi thấy có có có có kiếm kiếm này nè, để tôi lấy cho. Trời ơi. Đâu đâu đâu. Tôi đâu. Nhanh lên, nhanh lên nó quá kia, Trời ơi các bạn này. bẫy này nó dí hay nó quýnh tôi muốn chết nè bà nội chạy đi chạy ơi ôi ơi từ từ để tôi dụ nó qua đây đã sammy uh, sammy để đồ bên đó đi tôi chạy qua ôi chị ơi nhanh lên cái bắt đồ bây giờ nó đánh tôi quá trời đất luôn đây à đây đây tôi ừ. đang chạy qua đây ui đồ đâu đồ đây đây đây thấy rồi thấy đồ rồi bạn ơi lụm lên lụm vô ok cửa xanh cửa áo xanh cửa áo xanh virus nữa nó bắn tôi sắp chết rồi <laughs> ây da bọn nó khỏe quá tôi quýnh không lại sao mày mày mày Trời lửa lên, trời ơi, lửa lên à, Ôi. Được rồi được rồi tôi tôi giết được mấy con kia rồi để tôi hey, khứa áo xanh trời trời trời, trời, trời nó chạy nhanh quá tôi quýnh không được Ôi, ghê Đứng lại. vậy ok đây tôi quýnh được một con nè mày mày mày mày ui, ui, đây phun lửa nè cho chết nè cho chết mấy con trời này, ơi đau quá. này đâu. ủa vậy cái gì vậy cái gì sao có con gì quýnh tôi nó vậy ừ. ủa có con gì tàn hình nó quýnh tôi sao á ủa thì ghê quá thôi phong ơi chạy chạy chạy đi trụ này xong rồi đó xong rồi đó Ôi. Ờ. trời ơi là trời mệt quá trời quá đất luôn các bạn Cô con thợ bọn mình cũng đã tiêu diệt hết cái con virus khứa xanh ở trong bụng của của uh, sao tôi nghe nó hơi kỳ kỳ ta virus khứa áo xanh ở trong bụng của khứa xanh hơi kỳ kỳ ai biết được trời ơi nó quánh tôi kìa pháp ơi kỳ quá vậy ui da không phải không phải sam ơi hình như là bọn mình đang bị trúng độc quá sam biết sao không sao vậy bởi vì á là hiện tại chúng ta đang ây da không ây da mình bị trúng độc nữa bạn ây da hiện tại chúng ta chúng ta đang ở trong bao tử của khứa áo xanh cho nên chúng ta đang bị tiêu hóa đó nhìn nè xung quanh đây toàn là xung quanh xung quanh đây toàn là đồ ăn nè có mấy miếng dưa hấu rồi thấy không ừ. đó ở đây là lúa nè rồi có chất xanh xanh ui cái chất xanh xanh này là cái chất mà ừ, gây ừ. nguy hiểm nè đập ra đập ra đập ra đập ra ra trời ơi bây giờ phải nhanh nhanh lên trước khi là nó tiêu hóa mình phong ơi như lúc nó tự mình đồ ăn á phong ơi đúng rồi chết đúng rồi ây da trời ây da tôi đang bị tiêu hóa ây da đau quá chết, tôi ây da trời tôi gần mất máu rồi sao ơi chết tôi luôn á trời từ từ từ tôi coi cái rương bên đây là cái gì vậy ủa sao cái rương này không có gì hết trơn vậy bên này cũng có cái rương nè bạn từ tôi mở cái đường ra cái ấy da sao cái con gì đó ấy da tôi chết rồi chết rồi sam ơi không kịp rồi thôi không được rồi sam ơi bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ không kịp thời gian để phá hủy mấy cái chất nhờn này đâu bây giờ chúng ta chỉ cần kì tìm gọi là cái con ờ, virus gọi là mạnh nhất trong đây tiêu diệt nó là chúng ta sẽ có phá hủy được mấy cái block màu xanh này bây giờ mình đi tiếp đi sam ơi nhanh lên qua đây qua đây vậy luôn á nè ừ. tôi qua trời ơi tôi mệt quá ấy giờ ơi lại tôi lại Ôi, trời ơi trời ơi mệt quá bạn ơi mệt tôi thật sự chết. tôi mệt muốn chết luôn á ủa cái chỗ này chỗ nào đây ủa cái này nhìn giống cái cái cái cái ờ, chơi người ta cái ruột quá vậy ủa sao nhìn nó giống ừ. cái ruột cái màu hồng nè ừ. trong này là gì đây Không, dẹt luôn sao ở trong cái rương lại có thêm cây kiếm kim cương nữa vậy là tôi có hai kiếm luôn à gì ghê vậy rồi nó bắt, nó bắt mình ờ, nó, nó, nó, nó bắt mình đánh bằng hai tay phong ơi con gì mạnh dữ vậy trời, trời ơi, ơi kiểu này là cái con này mạnh lắm nè đâu đi qua xem với con gì đây ui sao bơi nhìn kia? kìa trời cái con gì nhìn thấy ghê quá vậy oh my con, trời trời trời oh my god ôi, trời ấy à tôi chính độc ôi trời ơi cái con này là con gì nhìn ghê các bạn ơi hình như là ui ui cái con này giống như kiểu rồi là mấy con virus mà nó ăn thịt đó mấy bạn nhìn nè trời ơi nhìn nó nhìn nó kinh dị thật sự luôn á ơi à. sam tôi thấy nó nhìn nhìn giống cái con dáng đột biến á sam nhìn nó ghê quá đi qua đây sam ơi đi qua đây coi coi ui ở bên này ở bên này hình như là còn một con nữa nè ui không hai con lẫn chuỗi nhiều lắm nha ờ, ui ui ui ui ui nhiều, Ây da, trời ơi, tụi nó đông quá. Ây da, trời trời trời ơi. Tôi độc rồi. Trời ơi, bọn nó, bọn nó quá. Chạy chạy chạy qua đây, chạy qua đây, nhanh lên, chạy qua đây, chạy qua đây. Mày mày mày. Rồi. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, con này nhìn thấy ghê quá bạn ơi, nhìn nó có mấy cái đầu luôn nhìn sợ thiệt sự luôn á. Ôi, ở bên đây là sai đường rồi. Không ơi, bị mê cung hay sao vậy? Trời khó vậy? Ừ, hình như bên này là mê cung á Sam ơi, nhưng mà Sam từ tự ra coi chừng nha, mấy cái block mà ờ, màu xanh dưới đây là hình như là axit nè, đụng vô á là mình sẽ bị mình sẽ bị tan biến luôn á cho nên đừng đụng vô nha. Huy, ôi, đi qua đây. Trời ơi cái cái, cái chân té cái chân té ok rồi qua bên đây bên này á cũng à, an toàn không có con nào hết à, trời trời trời tôi thấy hơi sợ sợ nha ôi có một con bên kia kìa ôi còn con kìa ui ơi chết lửa nó qua để tôi phun lửa ờ đúng rồi sam sam sam phun lửa sam sam phun lửa sam phun lửa đây đúng rồi trời dán sợ phun lửa lắm ông ơi rồi ok hay quá hay quá sam ơi rồi đi qua đi qua đi qua ơi bà bà không sửa trúng cho người tôi luôn rồi sao trời <laughs> ơi đau quá à. <laughs> Ừ. ok không sao không sao mình đi qua đây tiếp nè ờ trời còn nữa cái gì mà nhiều vậy thôi thôi thôi mệt quá bây giờ mình tiêu diệt hết bọn nó hay sao mình tiêu diệt hết bọn nó đi mình đi tiếp không lửa mày mày mày là trôi chết nè okay. lửa nè hay lắm hay lắm ui còn một con bên này nữa để phong phun lửa nè rồi ok mình không sợ nữa mấy con này cái gì á vậy sam trời ơi Đằng cái chết luôn không ơi, trời ơi trời, một phút làm lỡ Trời ơi, bà đạp vô cái bài lóc axit đúng không? Hàng gì <laughs> Ok, đi qua đây, qua đây Ui, khứa áo xanh virus đó kìa Trời ơi, lại là lại là khứa xanh virus bạn ơi ấy da đừng quýnh tôi đâu quá sao ơi ui mày mày mày để tôi, để tôi đó mình có máy phun lửa mà bao ơi sợ gì à, này để tôi tôi phun lửa đó cho mày ui ui trời ơi mấy mà khoan mạnh của ta Sam ơi từ nãy giờ hình như nó rơi ra cái chìa khóa này hay sao nè đúng không Ờ tôi không biết là rơi chìa khóa làm chi vậy tôi không biết nha Ờ tôi không vậy? biết nữa Thôi Sam Sam cứ đưa cho Phong đi một tí nữa Phong nghiên cứu thử ờ, Ok ok Rồi, ok mình đi tiếp Rồi, nè qua. qua bên đây là cái gì đây oh my Ui lại là con virus gì đây What Ở Sam ơi hình như cái này là con virus uh, virus uh, biết bay hả con virus gì lạ vậy virus gì mà lạ lùng em nó thế ơi ok từ từ hình như ở ngoài tôi thấy nó có cái rương từ từ, từ cái rương ngoài đây là u uh, tên à ai da ai da à. ai da chết rồi tôi đang bị tiêu hóa ôi trời trời trời ờ. ơi bạn ơi nguy hiểm quá Đúng là công ta. nhận nha phong ơi Hả? cái cơ thể của gấu xanh nó không bình thường nha trời ơi nó liên tục luôn á nó có yêu quái liên tục luôn có virus liên tục luôn á sờn chết luôn tại vì là khứa áo xanh đã vô tình ăn trúng một cái bánh gọi là bị hỏng bị thiêu gì đó cho nên là bị đã bị dính virus á nhưng mà chúng ta cần ừ. phải nhanh lên các bạn ơi tại vì á chúng ta càng ở trong đây lâu thì chúng ta sẽ càng có nguy cơ sẽ bị tiêu hóa bạn sẽ bị biến thành thức ăn luôn á hiểu không tôi okay. biết là thức ăn đâu Ôi, không sao sao để phong ở bên kia nó còn mấy con quái biết bay kìa để phong nhảy xuống đây sam ơi ok Trời nhớ ơi, tưởng là bị tiêu hóa rồi nha phong ơi nhớ lưu điểm hồi sinh nha ôi nó bay quá kìa mày ui, ui, ui Uầy, ờ tôi bắn này nè, tôi bắn nè. Ờ, còn có bên kia, để tôi bắn ơi. được. Mày rồi ok. Hay quá Phong ơi. Hơi, nhảy qua nhảy qua. Hơi. Coi coi chừng nha, coi chân nha. Rồi. Bắn nè. Đó, chết thêm con đó Bắn nè. Uh. Rồi đi qua tiếp, đi qua tiếp. Hơi. Ui. cẩn thận Phong ơi. Ấy. Ai nó bắn tôi sao ơi. Trời ơi, đau quá à. Ây da, cái con quỷ này nó bắn xa quá bạn ơi. Mày mày ôi rồi ok tôi giết được thêm con đó nè à, rồi xong tôi té rồi ui à sao cũng té vô duyên vậy tại vì á chỗ này nó trơn quá không sao mình đặt bài lóc mình đi qua luôn cho nhanh sao bây trời ơi ủa mình lấy chết nhì cái chất nhầy mình mình đi qua luôn à hay ừ, vậy ừ, đúng rồi đó bắn này nè ok yes giết được thêm con à, rồi ok rồi bây giờ mình mình đi qua đi đi qua đi qua Ê. Rồi à. Nè tôi sợ cái cơ thể của gấu xanh quá Tôi muốn về nhà của Phong ơi Cứu người mà thấy khổ à Trời ơi tôi cũng đâu biết đâu Bây giờ á mình mà không giúp khứa áo xanh á Thì khứa áo xanh sẽ bị gọi là đăng xuất khỏi trái đất luôn bạn Tại vì sao Tại vì khứa áo xanh đã lỡ ăn một cái bánh có chứa virus hey, mà tôi không biết tại sao Simmy làm bánh cái kiểu gì mà lại làm làm một cái bánh hỏng mà lại còn để ở trước vậy cho ta nhìn người ta hiểu lầm xong ta ăn á xong ta mới bị vậy á các bạn thiệt sự luôn á ok thôi không sao bây giờ mình phải khu mình phải gọi là cứu khứa áo xanh thôi tại nếu mình không cứu á nha làm ông mình á sẽ trở thành những con người ác độc sao hiểu không đó đúng rồi nên đó mình mình thấy người ta gặp nạn mình phải cứu đó ok qua đây tiếp nè bye Ui. Chính xác ủa bên đây rồi. lại tiếp tục trời ơi lại tiếp tục lấy con cái con virus ờ, khứa áo xanh lá cây trời ơi trời nhảy qua đây nhảy qua đây cái Ui. con khứa áo xanh này nhiều dữ ta ui chỗ này có cầu thang là sam chỗ này là mình phải leo lên nè ui ui ui ok rồi rồi tôi lên được rồi nè ui khó quá giờ tôi sắp té luôn nè cố lên cố lên trời ơi một chút nữa thôi là mình qua được rồi cố lên cố lên nhanh lên sam ơi bây giờ mình ờ, không đi nhanh á một tí nữa mình bị tiêu hóa thành đồ ăn luôn á trời ơi trời ui biết rồi nè tôi cố lắm luôn á rồi ok ok rồi bên này là gì đây trời quá trời gì vậy bên này là phải bắt cua nữa nè trời là trời ủa thật sự luôn á trái tim kìa có trái tim rồi kìa vậy. ui trời bạn ơi mình thấy được trái tim của khứa xanh bên kia luôn các bạn vậy là có nghĩa là chúng ta sắp sắp gọi là giải cứu được khứa xanh rồi sao cố lên qua đây qua đây quay rồi tôi biết rồi ui Trời ơi, cố gắng lên nào để chúng ta còn vừa qua bên ừ. kia Ôi da, trời trời trời, cái cái gai đâm Trời ơi, đau quá Sam ơi Ủa mà sao trong bụng của khứa áo xanh á là có đồ ăn không Mà sao tự nhiên trong đây có laser đồ kiểu đó vậy Ủa, khứa áo xanh ăn luôn Đúng cái, cái, cái tia laser vô bụng hả Trời ơi, khứa xanh là độc lạ mà Phong ơi, cái gì chả có Tôi nói thật, trong cái siêu thị cũng có đó rồi. Trời ơi, trời, à. thiệt sự luôn á Ây da, trời ơi, tôi dính laser đâu quá à. À? Ui, Ngọc tôi đồng chết rồi. Ôi ờ, Cố lên, cố lên Sam ơi Ô, trời ơi rồi, tôi đang cố nè Ê, tính Ôi. ra chúng ta đang bắt cua ở, ở trên mấy cái xương của khứa xanh đó bạn trời ơi trời quay sao cưới lên sắp tới rồi ui ai ai từ từ từ ui ơi cái chân cái chân qua đây trời trời ơi sam ơi gì mà xui quậy vậy ông thấy không cái khố xanh nó ghét tôi rồi hồi trừ ông đi có bị gì đâu tôi đi cái bị liền à tại bà nước thì có có vậy cũng không qua được đâu là để tôi qua coi coi ui <laughs> trời trong đây lại tiếp tục là virus khứa xanh nè Sammy bà bà cứ bắt cua đi để tôi giết mấy con này cho ai ai trời ơi xong luôn tôi chưa kịp giết nó là nó giết tôi luôn rồi sao ơi <laughs> trời ơi ông gà như vậy em vô phải nắm đầu liền chứ trời ơi tại vì bọn nó đông quá tôi giết không kịp Sam hiểu không hey trời cố lên Sammy sắp mình sắp qua tới rồi à, ôi trời ơi mệt quá ok rồi rồi được rồi bây giờ bọn mình sẽ mở cửa ra và vô trong kia tiêu diệt mấy cái tên khứa xanh lá cây trong kia nha các bạn nha mấy con virus khứa xanh này hơi bị mạnh luôn á mình mới mở cửa thôi là mình đã chích queo rồi trời ơi trời Ôi, ờ, Sam mới sẵn sàng chứ sao? À. Sẵn sàng bây giờ tôi cầm súng lửa tôi chơi nó luôn nè, tôi okay. sợ gì? Rồi bây giờ đếm một hai ba cái là mở cửa dùng súng lửa phun liền nghe chưa? Ok. Mở nè, rồi bắn Sam ơi. Bắn đi nhanh lên nhanh lên. Cưa áo xanh nè, cưa áo xanh là phun lửa nè. Ui trời ờ, Lửa ờ. đi qua đi qua đi qua. Ui còn còn còn quýnh đi quýnh đi bắn bắn bắn. ui đâu rồi đâu? Ok. Ui sợ quá à. Phong ơi tên bắn nó đi đánh. Ơi coi chừng kìa Sam sau lưng kìa mày mày mày ui trời ơi bọn nó đông quá mấy bạn ơi còn một con nữa kìa ui ôi ờ, cay tôi dưới đường luôn rồi à, quá qua bên đây sao mới nhanh lên nhanh lên qua bên đây qua bên đây chạy nhanh chạy nhanh ờ, mình, mình chặn lại mình chặn lại không thôi một tí nữa là cứa xanh hồi sinh lại đó ôi chạy chạy chạy đúng rồi ê bọn nó hồi sinh lại kìa Uh, ơi, cái con gì vậy trời ơi ui rồi ơi chết queo luôn nó hồi sinh thành cái con gì á nhìn ghê lắm trời ờ, ơi con ui mà nó hồi sinh lại nó kìa sắp ơi đâu phải chạy không trời ơi chị phong ơi tôi không lại đâu phong ơi chạy chạy chạy chạy chạy chạy mở cửa okay. ơi lấy chìa khóa chìa khóa bây giờ chìa khóa mở cửa chứ mày phải mày mở mật khẩu nữa từ từ từ ui ui ui, ui trời ơi rồi trời ơi rồi thôi sao ơi qua đây nhanh đi sao tôi chặn nó lại Ê, tôi qua liền tôi qua liền tôi qua liền ông chặn tôi luôn á rồi đi rồi chặn lại chặn lại chặn lại chặn lại Ôi trời ơi Sợ quá Mệt quá rồi bạn ơi Trời ơi trời Mấy con này đúng mạnh luôn á Ok được rồi Bây giờ mình phải mở khóa Hàng gì nó cho mình mấy cái chìa khóa để mở khóa nè bạn ơi <gasps> Thiệt sự luôn á cái này Mà nó thông minh quá vậy à, Trời Ok để từ mở khóa này. mở cửa rồi Ôi Ôi trời ơi Sam ơi cái con gì nè Sam ơi Oh my god, lưu điểm hồi sinh, lưu lưu lưu điểm hồi sinh Sam ơi nhanh nhanh nhanh. Ai da, ai da. Trời ơi, dạ. rồi xong nó giết tôi rồi. Nó giết tôi rồi Sam ơi. Phạm ơi, Ôi. cô biết rồi đây là cái miếng bánh miếng bánh của Simi mà. Trời cái miếng <laughs> bánh của Simi nó biến thành cái con nhìn thấy ghê vậy. Em ơi, bạn nhìn nè. Trời ơi. Nhìn nó kinh khủng thật sự luôn á. Từ từ sao thăm, lui lui lui thì tôi bắn đó. Mày mày mày. Mày Ui trời ơi, cái con này nhìn nó ghê quá bạn ơi, đừng có lại gần tao trời ơi. trời ơi, bạn ơi, cái con này nhìn nó đáng sợ quá, nó còn đuổi theo mình nữa đó. bạn ơi, nhìn nó gì hệt như là cái miếng bánh bị hư vậy đó. Trời ơi. là sao mà bỏ dạ. mình luôn các bạn ơi trời cái con này đi ra tránh ra cho con tránh ra tránh ra trời cái con này đừng có lại gần tao mà trời mình thề với bạn luôn á mà mình sợ mấy cái con gì mà nhìn nó lúc nhúc kiểu này nè bạn nhìn cái con này á nhìn nó cứ kiểu bị lúc nhúc lúc nhúc y chang như con cóc vậy bạn nhìn thấy ghê không chết à phong ơi cố lên phong ơi bà còn đứng đó mà cố lên nữa phụ tôi nhanh lên cái bà đi tôi biết rồi tôi biết rồi tôi biết rồi mày nè mày ui ui sao mày nó chết beo rồi Ôi trời mừng quá Ôi, cuối cùng thì bọn mình cũng đã tiêu gì được cái con này rồi bạn ơi à, Mừng thiệt sự luôn á Con gì luôn bạn, à. con yêu quá bánh kem nha, trời ơi mệt quá Cái gì mà yêu quái bánh kem, cái con đó yêu quái bánh thiêu thì có chứ bánh kem cái gì à, Trời ơi, bánh thiêu chứ bánh kem không có vụ gì nha các bạn, bánh thiêu nha, thiêu, quá. thiêu là thiêu luôn Ok bạn ơi, coi như là bọn mình giết được con boss rồi thì thế nào một tí nữa à. Mấy cái con virus còn lại bọn nó cũng sẽ bị tiêu diệt thôi Tại vì bọn nó sẽ không ừ. còn sinh sôi nảy nở được nữa yes. Đúng ok rồi. thôi bây giờ sam ơi tôi nghĩ là tôi với sam nên tìm cách đi ra ngoài càng sớm càng tốt chứ thôi bọn mình sắp bị tiêu hóa đồ ăn luôn rồi đó chạy nhanh lên ok bạn ơi vâng ơi sau cái video ờ. này mấy bạn nhớ là phải ăn chín uống sôi không có được ăn đồ tầm bậy bạ bại nha bạn không thôi á là sẽ bị không được ăn đồ ăn hết hạn nha không ăn đồ đúng rồi không bạn. ăn đồ ăn hết hạn ừ. nha không thôi là sẽ bị giống khứa áo xanh đó trời ơi nếu mà muốn mấy bạn muốn an toàn hơn thì có thể về nhà kêu mẹ nấu đồ ăn cho tại mẹ chúng ta lúc nào cũng là những người nấu đồ ăn ngon nhất đúng không đấy <laughs> ok còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau nha bây giờ mình với sammy sẽ phải thoát ra ngoài đi không thôi là sẽ bị tiêu hóa đó thôi rồi đi đi sammy ừ. lên đi thôi Let's Đi go Mệt quá rồi Đi nhanh lên, leo lên, leo lên Chui ra ngoài nhanh lên Đây Trời ơi, ra nhanh Phong ơi Tôi sợ chỗ này rồi Trời ơi, cái chỗ này khó leo quá <laughs> Đặt bà lóc leo lên, đây Leo lên Đây, Ây da, trời đau bụng quá Có ai không cứu tôi với Ủa, Ủa, Ủa, sao hết đau bụng rồi Ui, mình, mình, mình, mình, mình hết đau bụng rồi nè Mình chạy qua chạy lại bình bình thường rồi nè Ủa? Ôi trời ơi mừng quá mừng quá hết đau bụng mày mừng quá Ôi trời ơi thôi thôi từ nay chừa luôn né né cái tiệm bánh này ra Cái tiệm bánh này hình như tiệm bánh của ai tiệm bánh mèo Simmy hả trời ơi bán bánh cái kiểu gì mà ăn vô đau bụng muốn chết luôn thôi né né né không dám ăn nữa đâu chạy chạy, chạy trốn trốn trốn trời ơi không ăn nữa đâu chạy về nhà luôn à.